và một cái sản phẩm mà bản thân thư cảm thấy là hào hứng nhất trong bộ sản phẩm 6 sản phẩm này ha mới tới sản phẩm thứ ba mà thư đã hào hứng rồi à, thư biết là chắc chắn à, trong cái ừ, túi đồ của chị em chúng ta sẽ luôn có một chai xịt khoáng đúng không mọi người lúc nào chúng ta sẽ cũng có một quá xịt khoáng rồi rồi khi chúng ta đi ra đường nóng nảy hay cái gì đó hoặc là chúng ta sẽ xịt lên để mát hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người một cái xịt xịn sò hơn rất nhiều chúng ta không phải xịt khoáng không nữa mà đây là xịt dưỡng tế bào gốc à, của Ubicell tên tiếng Anh là dài lắm nha mọi người Ubicell Stem Cell Mix bây giờ mình chỉ quy định đây là dễ dàng cho mọi người tên gọi của nó là xịt dưỡng tế bào gốc à bình bình thường chúng ta sẽ khi mà chúng ta đi quay ở ngoài trời nóng nắng quá thì mình sẽ xịt đúng không bản tư lúc nào cũng phải có một chai khoáng cái lại bắt đầu khi mà mệt quá rồi đó buồn ngủ rồi đó đó xịt vô một cái là tỉnh liền nhưng mà chúng ta xịt khoáng nó thì làm cho mát thôi chứ nó không có dưỡng da nhiều nhưng <tsk> sản phẩm này là sản phẩm mà tôi cực kỳ tâm đắc gọi là cực kỳ thích khi sử dụng của Ubicell là xịt dưỡng tế bào gốc rất dễ dàng thì bây giờ xưa xịt khoáng sao thì bây giờ mình xịt cái đó không vậy à, một ngày một tiếng à, ai mà sợ ha quá thì giờ <laughs> mình quy định ngày mình xịt ba lần thôi còn ai mà có điều kiện á, thì bây giờ cứ khoảng một hai tiếng đồng hồ mình xịt một lần ha mọi người rồi khi mà chúng ta xịt khoáng mọi người đừng có tiếc mà chăm chăm xịt thẳng vào mặt nha tự nó không có nhiều nó lại không hiệu quả chúng ta xịt lúc nào mới để cái cự ly nhất định như thế này và xịt đó thấy vậy cho nó vô hết á đó. đó và cái sản phẩm này thì có các thành phần nano từ tế bào gốc đó bào chế ra và mọi người thấy không nó rất là tiện lợi và rất là đẹp khi chúng ta đem theo vậy thôi và cái dung tích nó rất là lớn nó tới 120ml và thật sự nếu mà mình xài à, maximum á thì chúng ta có thể xài trong vòng khoảng 2 tới ba tháng đó là xịt thả ga luôn cho mọi người xịt đừng nói thư viện cứ lại xịt nữa